Hello, xin chào tất cả các bạn Hôm nay mình à, sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc máy Samsung Note 8 Hiện tại, cái máy này là nổi từ sạc Như thế là khi cắm vào sạc vào thì máy sẽ báo hiện tượng như thế này Đấy, các bạn nhìn rõ không? những người nào ờ, đang ưa chuộng những cái máy Samsung đời cao phần lớn những cái máy Samsung đời cao này đều có cái cái IC cảm biến để phát hiện qua cái đường sạc đường USB tất cả các máy Samsung đời cao đều có cái hệ thống thống cảm biến nên ờ, khi chúng ta cài đặt một thời gian thì ờ, máy sẽ phát hiện là báo những cái, cái độ ấm hay là giọt nước hay là báo đường sạc như nào đều là chúng ta chỉ cần à, ở nhà và chúng ta có thể làm được và không phải mang ra quán đấy các bạn nhìn rõ chưa phần lớn các à, máy Samsung đời cao đều có cái cảm biến à, này hôm nay mình làm video này để cho mọi người biết cách và giải pháp cho cái hiện tượng khi cắm sạc báo nổi độ ẩm hay giọt nước hay nhiệt độ thì là chúng ta hãy làm điều này và tôi tin là các bạn sẽ làm được và nếu bạn nào làm được hay là xem qua video này xin cho tôi một like một đăng ký thì tôi sẽ làm cho mọi người nhiều video khác về bóc mẻ ngành điện thoại tôi nói nhỏ các bạn đừng nói cho các bạn là hay những người thợ sửa chữa mobile vì họ không thích điều này định các à, bạn như thế này thì chúng ta không phải mang ra quán chúng ta làm tại nhà luôn đầu tiên chúng ta vào phần à, cài đặt và phần tiếp theo là ứng ứng dụng à, nó ứng dụng có cái ba chấm ba chấm nhỏ ấn vào à, chúng ta ấn vào hiển thị truy cập hệ thống và chúng ta tìm nhé tìm kiếm này tìm kiếm phần usb setting còn cài đặt USB USB phần ứng dụng của máy điện thoại đề ca rất nhiều rất nhiều ứng dụng luôn một ngoái tay mà vẫn chưa đến và chưa tìm thấy phần usb cài đặt ồ hoa mắt chắc vứt quá à đây rồi các bạn ơi các bạn nhìn rõ nhé usb setting chúng ta nhấn vào lần lưu trữ ta ấn vào tiếp theo ta có ờ, hai phần xóa dữ liệu và xóa đồ địch ta ấn vào phần xóa dữ liệu xóa dữ liệu tất cả dữ liệu bằng không nhé ta cắm sạc vào thử nhé xe máy báo gì ồ oh máy vẫn báo đã phát hiện đỏ ta tắt nguồn đi nha, tắt nguồn khởi động lại máy ok cho cắm sạc đấy nhá xem máy báo hiện tượng gì nữa ồ máy không báo không báo phát hiện đỏ ấm và sạc bình thường tôi rút ra cắm lại thử nhá ồ thật tuyệt vời USB phát hiện đỏ ấm không phát hiện được nữa tôi xin nhắc lại tất cả những máy smartphone Samsung đời cao đều có hệ thống cảm biến này nếu ai đang dùng và ưa thích đang dùng thì các bạn làm theo những cái thao tác ở trong video tôi hướng dẫn thì các bạn sẽ thành công ai thích video này hay xin hãy ờ, like và đăng ký kênh cho tôi và tôi sẽ cho thêm rất nhiều video khác về ngành mobile camera rất nhiều về công nghệ ờ, đang phát triển tôi sẽ ờ, giúp các bạn hiểu thêm và làm được những cái điều đó tại nhà và ai có nhu cầu à, thích về ngành mobile tôi sẽ có rất nhiều video các bạn sẽ xem và có thể làm hay là biết về nhiều về ngành mobile điện thoại video đến đây kết thúc xin cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào các bạn các video tiếp theo